chào tất cả các ờ, thầy Phương, xin chào ban tổ chức và xin chào tất cả các anh chị trong nhóm. Tôi nói đến mọi người có nghe rõ không ạ? Dạ có. Alo. Dạ có ạ. Vâng vâng. Dạ, tôi là một học viên trong cái ờ, khóa này, khóa 9 này. Và trước khi nói cũng như là thầy Phương nói thì tôi cũng xin tự giới thiệu về mình. Tức là tôi là một bác sĩ, tức là trong ngành đã 40 năm rồi thế và tôi cũng là bác sĩ đa khoa bác sĩ đông y và hiện nay thì à, cũng đã đang hành nghề nhưng mà tại sao tôi lại đến cái lớp này bởi vì tôi cũng đã quen với lại à, biết được anh Phương và cũng biết được các cái chương trình mà anh Phương anh ấy đang triển khai nó rất là hay cho nên là tôi cũng à, tham gia vào cái lớp này để cảm nhận được là mình thực tế là biết thì có biết nhưng mà bây giờ mình phải cảm nhận xem là mình như thế nào thế thì Ờ, trước hết là ờ, xin cảm ơn thầy Phương, cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các bạn trong nhóm đã phối hợp để mà có được một cái gọi là cái kết quả và thực sự là kết quả và lại hiệu quả nữa. Thế thì ờ, về riêng cá nhân tôi về kết quả thì tôi cũng đã làm rất là nghiêm túc thực hiện trong hai ngày ba ngày thì, theo lịch ba ngày ăn chay và hai ngày là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì tôi thực sự là rất là nghiêm túc mặc dù là phòng khám có phòng khám rồi rất là nhiều cuộc điện thoại tôi để chế độ máy bay để tôi ờ, thực hiện xem cảm nhận xem là cái lớp này như thế nào thế thì về kết quả thì tôi đã có thử nấm tức là kết quả là có nếu mà theo như thầy Phương hướng dẫn là kết quả là có nấm cái thứ hai là thử nước bọt thì tôi thấy là mình là ở mức độ là trung tính tức là có nghĩa là sức khỏe của mình cũng là bình thường thử nước tiểu thì axit tức là ở trạng thái khoảng 5 tức là thận của mình đào thải tốt tức là qua cái kết quả thì mình có thể sơ bộ nói về sức khỏe của mình và cái phân ấy thì là tôi ờ, ờ, làm sáng hôm nay thì ờ, tôi thấy là kiềm kiềm nhưng mà tôi cũng trao đổi luôn là tôi chưa xác định nó là thật hay là kiềm của phân hay là kiềm của nước cà phê bởi vì ngay sau khi tôi xét nghiệm kiềm thì tôi nghĩ ra là à thế thì mình phải vừa thụt xong được khoảng 15 phút thì mình đi ngoài thế thì liệu cái kiềm này có phải là kiềm của nước cà phê không thì tôi cũng đã làm cái nước cà phê là cái nước mà vẫn còn ở trong cái túi đấy để mà truyền thải độc ấy thì tôi làm thì thấy là cái nước cà phê và cái nước phân của mình là nó gần gần như nhau tức là cái nước cà phê thì nhạt hơn một chút và nước phân thì đậm hơn một chút thế thì cho nên là tôi cũng chưa đánh giá được là cái cái kết quả phân của mình như thế nào đấy thì đấy là về kết quả thế và về cái trạng thái các cái chỉ số sinh học của bản thân tôi ấy, trong 3 ngày ấy, thì tôi thấy là ba ngày em trai ở nhà thì hoàn toàn tôi vẫn sinh hoạt bình thường thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm qua thì à, tôi à, bắt đầu đo huyết áp à, đo mạch rồi là đo nhiệt độ rồi đo cân nặng đấy thì tôi đều kiểm tra và tôi thấy là trong hai ngày à, thì cái huyết áp tối đa của tôi là có tăng nhưng mà huyết áp tối thiểu thì vẫn giữ ở mức cho phép và cái nhịp tim là có tăng thế và đặc biệt là ngày hôm qua thì à, ngủ nó trằn trọc bởi vì tôi thì ngủ rất là dễ ngủ nhưng mà ngày hôm qua ngủ là trằn trọc thế và có lẽ là tôi cũng có thể sơ bộ nghĩ là cái à, trải nghiệm này là không ảnh hưởng đến cái các cái chỉ số sinh học mà có chăng là nó tức là nó không gây ảnh hưởng bệnh lý mà nó chỉ là bởi vì nếu bệnh lý thì huyết áp mình bị tụt đấy ngay sáng nay tôi vẫn nói là tôi không thấy đói ngày hôm qua là đến 11 giờ trưa là theo cái cảm gọi là cái phản xạ là đói thì được nghe thầy Phương nói rồi tức là mình sẽ nhai nước bọt thì tôi thấy nhai nước bọt xong hết cơn là thôi thế rồi là ờ, các cái chỉ số mạch thì nó tăng hơn một chút nhưng mà có lẽ là do cái hiện tượng là mình thay đổi một chút về mặt uh, sinh lý tức là ngủ khó hơn rồi là thực sự là làm việc cũng nhiều hơn đấy ngày hôm qua là tôi thấy là làm việc rất là nhiều đấy thì đấy là sơ bộ về cái ờ, kết quả cũng báo cáo là như vậy và cũng qua sơ bộ về kết quả thì tôi cũng thấy là, là trong 3 ngày thực tế mình tự làm và một ngày rưỡi là được trực tiếp nghe thầy thì cũng biết sơ bộ về tìm hiểu mình là ai rồi sức khỏe của mình thế nào và tôi thấy là cái cái cái cái khi kết quả này là thực sự là có rất là nhiều kiến thức thực tiễn đấy tôi có thể tôi nói là kiến thức thì có nhiều loại kiến thức ạ nhưng mà kiến thức đây là kiến thức thực tiễn và kiến thức này là kiến thức phù hợp với cộng đồng và đây là một trong những cái ước mơ của anh Phương và cũng chúc chúc mừng anh là tôi cũng là trải nghiệm của của cộng đồng nhưng mà tôi cảm thấy là ước mơ của anh đã đã đã đi vào cộng đồng rồi và có thể là phát triển mạnh hơn nữa đấy là cái phần về cái cảm nhận thế còn có lẽ là nếu mà nói thì ờ, nhiều lắm nhưng mà bởi vì là tôi nói thì tôi sẽ mắc bệnh nghề nghiệp là tôi nói chuyên sâu nhưng mà cái gì thì cái nhưng mà mình cũng ờ, có một chút cái tham gia góp ý tức là cái thứ nhất là tham gia với ban tổ chức là ờ, về mặt dụng cụ ấy để sử dụng ấy thì cần có thêm một cái dầu bôi trơn cho cái đầu của cái ống thông khi ta đưa vào trực tràng để ta thải độc bởi vì là bình thường trong y học ấy, là khi người ta xông hậu môn ấy, là người ta phải có cái dầu nhờn đấy thế thì ở đây là không có cho nên là khi không có vào nó sẽ có những cái không tốt cho cái việc mà đưa vào nó rất là khó cái thứ hai là có thể có trường hợp nó gây xây sát đấy là cái này là tôi tham gia uh, ờ, về ban tổ chức cái thứ hai là Ờ, cái đây cái này ví dụ như cái này gói này là gói đường đúng không ạ nên một cái gói mà để à, ngâm chân à cái gói à, bọc chân đấy thì nằm trong cái hộp thải đầu gan nhưng mà chúng ta lại không có ghi chú đấy dù mặc dù chúng ta có video khi tôi hỏi ấy, thì mọi người có nói là có video đấy xem video đi thế nhưng mà trong video thì mình có cái gói này nhưng mà lại không thấy pha đấy là thứ nhất dù sao có sự xuất hiện là mình phải có nói ra thế thì không lại không ghi tên bên ngoài thế cho nên là trong cái gói thải độc gan thì cần bổ sung thêm là viết à, gọi là đánh dấu là cái gói này có có có nhãn đấy trong cái cái giấy à, cái tờ mà thải độc gan và à, cái gói thải độc à thải độc à, đắp chân và cái gói đường này đấy thì có thể là không sử dụng đến nhưng chúng ta vẫn phải ghi chú vào là trong cái hộp này thì có ba gói và cái gói đường có thể sử dụng và có thể không sử dụng bởi vì nếu không ấy, thì chúng tôi không sử dụng thì chúng tôi sẽ cảm thấy lăn tăn là liệu là vậy thì hiệu quả nó có ảnh hưởng không đấy thì đấy là tham gia hai hai cái nội dung về cái mặt chuẩn bị cho cái về mặt à, thiết bị để chuẩn bị cho cái à, công tác thải độc cái thứ ba là à, về cái nội dung bài giảng thì tôi cũng trùng lập mấy ý kiến của bạn gì lúc nãy vừa nói tức là chúng ta nên là khi thiết lập nhóm một cái thì chúng ta đưa luôn nội dung vào và nhắc luôn là nội dung này tức là đưa vào nó có hệ thống không nên giải rác mà ở đây là khi cái bài chín cái bài của chị ờ, Bích đưa vào thì chị đã cài vào ghim và tin nhắn rồi cho nên tìm rất là dễ thế thì tất cả những cái nội dung gì mà thuộc về uh, cần phải uh, sử dụng cho hai cái ngày này thì chúng ta sẽ ghim và tin nhắn bởi vì nếu không nó trôi nó trôi là tìm rất là khó đấy chín cái bài kia thì tìm rất là dễ nhưng mà những cái bài hướng dẫn nọ hướng dẫn kia là trôi nên rất là khó và ừ, đặc biệt là tại sao tôi lại trong cái ý đấy tôi lại nói là phải ừ, chúng ta nên gửi trước bởi vì là này thực sự là một cái, cái số lượng kiến thức khổng lồ tôi có thể nói là khổng lồ khổng lồ nhưng mà lại thật sự là có ích cho thực tiễn và lại có giá trị cho cộng đồng mà có những cái thậm chí là bây giờ gọi là y học còn vẫn chưa khẳng định đấy mà trong cái đó đây gọi là y học bổ sung cái thứ hai là trong về mặt y học thì người ta nói là từ thực tiễn mà ra lý luận từ lý luận mà ra thực tiễn thì ở đây là anh thầy Phương đã mạnh dạn làm những việc này mà tôi cũng là cái người rất là tò mò thì tôi thấy là quả thực đấy là ờ, nói thế thôi nhưng mà thầy Phương có nói là đăng ký giải Nobel tôi thấy là nếu giả sử mà mọi người chưa đăng ký thì thầy Phương vẫn cứ mạnh dạn nói được bởi vì có những cái sáng kiến mọi người nghĩ là không phải nhưng mà nó lại thiết thực với cộng đồng và nó mang một ý nghĩa rất là lớn thế thì đấy là ba cái ý kiến mà tôi tham gia với ban tổ chức thế thì qua đây thì tôi lại cũng có một cái đề xuất luôn là như này chính vì cái việc đó là một cái lượng tức là tôi thấy là ngày hôm qua tôi làm việc hết công suất mà xem nhưng mà tôi cố gắng là xem hết chín cái video và tất cả các cái video hướng dẫn bởi vì đã thầy cô trong ban tổ chức đã đưa ra video này là mình phải xem hết nhưng mà chỉ xem được một lượt thôi mà xem một lượt thì không thể nào hiểu hết được đây là tôi với kiến thức là y học ừ, ngành trong ngành 41 năm mà tôi còn cảm thấy là nó rất là ham muốn để xem nữa tức là kiến thức quá hay đấy thế thì với cái lượng kiến thức này thì tôi có đề xuất là này uh, nếu mà ở những cái kiến thức này ấy, thì có thể là sử dụng nhiều ngày hơn nữa đấy tức là với cái lượng kiến thức này là quá nhiều đấy quá nhiều so với lại cái lớp mà chúng ta chỉ có học này và cái tính giá trị của nó là quá lớn thế cho nên là thầy phương có thể cân nhắc ban tổ chức có thể cân nhắc là với lượng kiến thức này chúng ta sẽ tăng thêm cái thời gian để chúng ta đọc thì chúng ta mới bây giờ muốn ờ, tương tác để trao đổi hỏi thì phải đọc nữa chứ đọc lần đầu tiên thì chưa hiểu thì chưa thể thì hỏi được đấy mà phải đọc phải hiểu thì mới hỏi được đấy thì đấy cũng là những cái đấy thì cái cái tính giá trị của cái thì, um, cái cái tài liệu nó sẽ có giá trị hơn bởi vì thực ra nếu tôi không dám nói nhưng mà thực ra chúng ta thấy là trong cái thời buổi covid này mà chúng ta ngồi tại nhà mà chúng ta lại có một lượng kiến thức vô cùng thực tiễn vô cùng giá trị cho cộng đồng cho từng người một mà tôi cảm giác là ai cũng có thể cần thế thì thực sự là với cái số kinh phí mà chúng ta bỏ ra như vậy thì so với lại cái giá trị của thầy Phương đã đúc kết từng ấy năm chăn trở thì quá trị là nó nó không nó cần phải điều chỉnh nhé điều chỉnh một là có thể chúng ta chia nhỏ ra cái giá trị của cái lớp học này ra thành nhiều lớp cái thứ hai là có thể chúng ta tăng thêm cái thời lượng để chúng ta tiếp thu được toàn bộ cái giá trị của thầy Phương đã đưa ra 9 bài nhé 9 bài video mỗi bài đi 30 phút mà chúng ta ngồi nghe tập trung không có nói chuyện với ai cả thì chúng ta mới hiểu mặc dù là thầy thầy Phương nói rất là dễ hiểu rất là gọi là mang tính chất là uh, dân gọi là cộng đồng đấy, thế thì đấy là cái cái đề xuất của tôi là như vậy và uh, có hai ba ngày mình tự làm đến hai ngày mình tìm hiểu một lượng kiến thức như này thì tự dưng lại sinh cho mình một cái tò mò là mình vẫn chưa hiểu hết mình là ai đúng không ạ và sức khỏe của mình nếu đã như thế này rồi thì sẽ cải thiện bằng phương pháp nào có nghĩa là khi chúng ta đã vào cái lớp này thì chúng ta cần thì tiếp theo nữa là thầy phương cũng mong muốn thầy phương là à, thương các trò thì thương thương thương cho nó chọn tức là học hết khóa này rồi những cái gì mà còn thiếu sót còn à, cần phải bổ sung nữa thì thầy lại cho ra một cái phương pháp để cải thiện ví dụ như là cái đầu ra đấy chứ còn nếu mà không mà chỉ có có có đưa ra là ta bị nấm nhưng mà ta lại không biết cách chữa như nào ta bị axit mà ta không biết điều chỉnh như nào thì tôi nghĩ là thầy Phương đang có rất là nhiều kiến thức thì có thể thầy Phương tiếp tục đưa ra những cái lớp để kế tục những cái lớp này để mình điều chỉnh bởi vì nếu mà mình tìm ra cái ờ, gọi là cái kết quả của mình mà mình lại trả giải quyết vấn đề thì thực ra không phải là là là, là cái mấu chốt thế cho nên là cũng mong là là thầy Phương uh, tiếp tục nghiên cứu những cái ý kiến của tôi thế và uh, một lần nữa thì rất là cảm ơn thầy Phương rất là cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các anh chị em trong cái ờ, lớp đã trao đổi với nhau để mà tạo ra được một cái kết quả cho đến ngày hôm nay là, là rất là vui không bị hạ huyết áp mà lại không đói mà lại thấy người nhẹ nhõm mà lại vẫn còn đang muốn tìm hiểu nữa thì đấy là um, tôi cũng xin ờ, có một vài ý kiến như vậy và xin ờ, chúc tất cả mọi người tiếp tục có một uh, buổi chiều hôm nay cũng như là 4 ngày tiếp theo theo cái thực đơn của thầy là chúng ta sẽ nghiêm túc để có một cái sức khỏe tốt ờ, trân trọng cảm ơn ạ xin hết ạ